rồi người rời bước thật mau mặc vào tà áo nàng dâu dòng lề người nắng vào sâu lung linh hoa cưới trên đầu